Tô oh, Xin chào bạn Hôm nay à, chúng ta sẽ đến với một người đó là Peter Linh ha Và trong video này ông sẽ nói cho mình biết nên làm gì khi thị trường giảm, giảm điểm khi mà bị lỗ Và cách chọn cổ phiếu thông minh hơn, cách chọn cổ phiếu theo kiểu Peter Linh à, Ok Bắt đầu nào Thị trường chứng khoán rất quan trọng, nó giống như là dạ dày á, À, không phải là bộ não nó luôn hoạt động nó luôn nhận cái lượng tin xấu mà bạn gần như là vô hạn và cái câu hỏi được đặt ra bạn hiểu ý không ha ờ, bạn có thật sự niềm tin tin rằng 10 năm 20 năm 30 năm nữa bạn kiếm được tiền từ những cổ phiếu bình thường không nếu mà bạn tin điều đó thì bạn nên có tiền trong một cái quỹ cổ phần bình thường tôi nghĩ là như vậy nhưng bạn cũng có thể nghĩ đó là một câu hỏi chết nhạo cái thị trường chứng khoán nó là một nơi rất tốt nhưng mà giống việc tung đồng xu vậy giá của nó có thể xuống 2 năm liên tục hoặc lên 2 năm liên tục tôi cũng không biết nhiều người bị mất tiền vì cái việc họ cứ chờ đợi và họ dự đoán giá của cổ phiếu à, thực tế là bạn nên nhìn vào gương mỗi ngày và tự hỏi mình làm gì nếu thị trường giảm 15 hay là 20 phần trăm bạn có bán và thoát ra ngoài không nếu đó là câu trả lời của bạn thì bạn nên làm bây giờ luôn tôi đã ghi chép lại rất là kỹ lịch sử 13 năm tôi vận hành quỹ Magellan của mình và giảm 9 lần lần nào cũng hơn 10 phần trăm và tôi ghi rất kỹ mỗi khi thị trường giảm thì tôi giảm nhiều hơn tôi mất còn nhiều hơn thị trường à, nhưng mà tôi không lo về cái điều đó vấn đề bạn phải tự hỏi chính mình rằng bạn có cần số tiền này trong năm nay không có cần số tiền này trong 2 năm hay là 3 năm nữa không theo tôi nhé, thị trường chứng khoán là nơi đó, để tiền càng lâu càng tốt có thể để 10 năm 30 năm 130 năm nhưng nếu bạn cần tiền trong một hoặc 2 năm thì bạn không nên mua cổ phiếu à, bạn nên tham gia vào quỹ thị trường tiền tệ với các cái thị trường mới nổi nó không phải chuyên môn của tôi nhưng mà những thị trường này nó rất là nhộn nhịp bạn biết không có rất nhiều nước đang làm rất là tốt ý tôi á là nó rất có tiềm năng nó không phải là chuyên môn của tôi nhưng mà tôi nghĩ các thị trường mới nổi có thể là nơi để chúng ta nghiên cứu tôi chưa bao giờ nhìn vào nền kinh tế tôi muốn tìm hiểu tôi chỉ nhìn vào những gì đang xảy ra hiện tại này bạn có biết điều gì xảy ra trong năm nay không điều gì đang xảy ra với lãi suất tôi cũng muốn lấy báo cáo phố World cho năm tới nó sẽ là rất hữu ích bạn biết trước một chút nhưng mà bạn muốn tìm hiểu bây giờ kìa tôi nghĩ nếu ai muốn đầu tư vào chứng khoán này đừng nói đơn giản là chỉ mua một công ty như mua sổ số À, đằng sau mỗi cổ phiếu nó có một công ty và công ty này hoạt động tốt theo thời gian thì cổ phiếu này cũng sẽ tốt và ngược lại bạn phải nhìn vào công ty bạn đánh giá nó đó là những gì mà chúng tôi làm bạn cũng phải làm ví dụ như trong y học họ có thể đặt ống dẫn để ngăn cản việc tác động mạch đúng không và đó thực sự là một bước đột phá đáng kinh ngạc đúng không vâng, để ngăn chặn cái việc đột quỵ giúp cho máu huyết lưu thông đó là một bước đột phá rất tuyệt vời nó hoạt động nhưng mà bạn có thực sự hiểu cách mà nó hoạt động giống như việc nghiên cứu một công ty vậy bạn nhìn thấy trong dữ liệu nghiên cứu bạn thấy cái điều đặc biệt là bạn biết bạn đã gì trước hầu hết mọi người đó là một khía cạnh khác và bạn cần tìm ra cái gì thực sự tốt cái dữ liệu bây giờ nó rất là tốt tôi nhớ khi mà chúng tôi mua cổ phiếu nai á là phải chờ cái mail đến cái hộp thư của chúng tôi khi mà bây giờ còn khi mà ai ra báo cáo là trên truyền hình trên toàn thế giới nhà đầu tư sẽ có mọi thông tin bản thuyết trình cân đối kế toán về mặt lý thuyết nó đã tốt hơn rất nhiều lợi thế của từng cá nhân đã được cải thiện rất nhiều trong hai ba mươi năm qua ngày hôm nay á, mọi thứ là miễn phí à, nhưng mà tôi nghĩ rất nhiều người không quan tâm á, họ ít để ý đến những công ty cổ điển như là đường sắt nhà dầu mỏ hay là những công ty thép mà họ chỉ tập trung vào những công ty mà tăng trưởng 40% một năm họ không nhìn xung quanh nên nếu mà bạn kỹ bạn sẽ có ít sự cạnh tranh hơn tôi mua những công ty mà cả công đoàn luôn bạn phải là một người thực sự có chính kiến bạn linh hoạt nữa tôi nghĩ cái sự linh hoạt đã làm cho quỹ Fidelity có rất nhiều người quản lý quỹ giỏi và chính sự linh hoạt đã giúp họ trong việc chọn lựa cổ phiếu đầu tư Ok, bạn thấy video hữu ích, hãy comment xanh với Dũng Hoàng chia sẻ nó. Xem tiếp hả? Đó là quyền tự do ngôn luận và một cái quyền khác bị vi phạm đó là quyền hội họp, giãn cách xã hội và đóng cửa các doanh nghiệp là cái vi phạm cái quyền đầu tiên vì vậy quyền của chúng ta nó đang bị lấy khỏi tay chúng ta ngay bây giờ điều đó làm tôi băn khoăn bởi vì Brando đó là một anh chàng tuyệt vời anh ta đã bị gỡ xuống những cái video bị phê bình bạn biết LinkedIn, Bill Gates, YouTube không tất cả những cái thứ đó bạn phải hết sức cẩn thận bây giờ ngày hôm nay quyền tự do ngôn luận không còn nữa ngay cả trên nước Mỹ có một số mối đe dọa mà tôi đã nhận được và tốt hơn hết là hãy cẩn thận hãy nói về vaccine đi tôi đã nghiên cứu về vaccine tôi biết những gì họ làm lý do chính vì vaccine nó mang lại lợi nhuận cực kỳ cao và họ chỉ đơn giản là mang chúng ra ngoài và họ không bao giờ bị kiện vì cái sự thất bại nếu một của cái vaccine không bao giờ họ bị kiện về cái điều đó những bạn biết những công ty dược phẩm lớn không ABC hay là Big Pharma hay là những công ty khác những cái người đó họ không bị kiện nha và tất cả những gì họ làm chỉ là sản xuất vaccine thôi sau đó một người như Trung hoặc Obama sẽ giúp họ đó là những gì mà tôi biết và tôi được cảnh cáo đừng nói về cái chuyện này nữa nếu không chúng tôi sẽ giết bạn và bác sĩ của tôi họ đã nói rằng họ có thể làm điều đó nó khiến tôi lo lắng tự do ngôn luận tôi đồng ý mọi người có thể nói cái điều đó có người đồng ý có người không đồng ý mọi người đều có ý kiến riêng của mình mà nhưng mà cái việc đe dọa giết một ai đó nó không còn xa vời nữa mọi người bắt đầu cái trò chơi và bây giờ cái trò chơi nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi khủng hoảng corona này như cái tên gọi của nó nó là một cái màn xương che phủ cho những cái điều đã xảy ra nhiều năm nay cái cuộc khủng hoảng lớn nhất là cuộc khủng hoảng tài chính ở thế hệ này thế hệ Milan đã sụp đổ ý tôi là cái thời gian nó sẽ cực kỳ nhanh thôi nếu bạn hiểu tiền được tạo ra như thế nào nó là tín dụng và nợ đó là tất cả ý nghĩa của nó nợ và thuế đó mới thực sự là tiền nhưng họ không dạy bạn điều đó ở trong trường và ngày nay lý do mà cái nền kinh tế nó sụp đổ là vì năm 1971 cái chế độ bản vị vàng nó được gỡ bỏ rồi và họ chỉ có thể in thêm tiền giả thôi và tiếp tục in tiền in tiền in đồng đô la mỹ cứ tiếp tục in thêm và trong một vài năm nữa đó là cái cách duy nhất mà họ có thể giữ được cho cái nền kinh tế phát triển họ phải tìm những người mà đủ ngu ngốc để có thể mắc nợ các đồng nghiệp của tôi tại khu bảo tồn liên bang và tôi tận tình phục vụ người dân Mỹ hôm nay chúng tôi quyết định giảm lãi suất tôi không biết cái điều này ngay từ khi còn bé bạn biết đấy nó được gọi là tín dụng bây giờ mọi người đều có thể tín dụng nhưng mà họ không bao giờ dạy cho bạn cách sử dụng nó tại sao lại có thẻ tín dụng tại sao bạn cần nhiều tiền hơn để tiếp tục mở rộng nền kinh tế. Họ tìm nhiều người đủ ngốc để mắc nợ, cho thẻ tín dụng và tất cả những điều này họ sẽ nói rằng đây là những cái khoản cho vay tự động nhưng tôi nghĩ điều tồi tệ nhất cho thế hệ của bạn nó xảy ra vào năm 2009 khi Tổng thống Obama đến ngân hàng và nói rằng chúng ta cần phải cho sinh viên vay thêm nợ chúng, đó là lý do bạn cần một cái nền giáo dục tốt hơn một cái nền giáo dục tốt hơn tôi không biết bạn hiểu về tiền như thế nào nhưng thật sự chỉ có 4,5 nghìn tỷ tiền mặt thôi nhưng mà có khoảng 225 nghìn tỷ nợ chỉ có 4,5 nghìn tỷ cho 225 nghìn tỷ nợ và công suất của những cỗ máy này nó sẽ dừng lại sớm thôi bạn biết đấy tôi không biết là đến khi nào nhưng nó sẽ dừng lại và khi nó dừng lại khi đó vàng bạc có thể cả bitcoin nữa những cái thứ đó nó sẽ tăng mạnh vì vậy hãy quay trở về năm 1971 khi mà cái cuộc khủng hoảng này nó bắt đầu từ thời điểm đó và khi đó cái thế hệ của bạn sẽ thừa hưởng một đống gọi là đúc đu đu và mọi người sẽ bị cản trở bởi cái điều đó tôi đang viết một cái bài báo ngay bây giờ mất hơn 4 tháng để viết nó nó cực kỳ khó khăn nó gọi là thế giới mới dũng cảm và những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng corona này sẽ giúp chúng ta bước vào một thế giới mới một cái thế giới phải cần đến sự dũng cảm như tôi đã nói trong cái lời tiên đoán là nó sẽ vào năm 2016 nhưng tôi không thấy trước được một số điều tôi đã đoán cái điều này từ năm 99 rồi nhưng mà tôi không thấy trước được việc nới lỏng định lượng giảm lãi suất về không tôi không thấy được cái điều đó các nhà lãnh đạo của chúng ta họ tuyệt vọng ngân hàng dự trữ liên bang và thậm chí họ còn khiến cho sinh viên mắc nợ tôi không thể tin được cái điều đó mọi người tuyệt vọng đến cái mức độ nào và nếu bạn có bảo hiểm thì họ sẽ không gặp bạn đó đó là chăm sóc sức khỏe và chăm sóc của cái vì vậy nếu mà bạn vẫn nghĩ bác sĩ của bạn sẽ cứu bạn thì hãy suy nghĩ lại đi ha và về tinh thần bạn có thể làm những gì mà bạn không thích đó là tất cả những cái suy nghĩ của bạn có công việc an toàn hay là tất cả những cái điều đó nếu bạn nghĩ bạn gọi là rằng nếu mà bạn biết chỉ việc tập thể dục tốt cho bạn thay vì đi mua sắm là bạn đã may mắn rồi cái sức khỏe tinh thần đó, nó cực kỳ quan trọng ý tôi là sao bạn có suy nghĩ gì trong đầu nếu bạn nghĩ đây là một cái tồi tệ thì bạn nó đúng nó sẽ sống nhưng nếu bạn nghĩ đây là khoảng thời gian tốt nhất cho mình để mình tiến lên phía trước thì bạn cũng sẽ tuyệt vời hơn nhưng mà ngay bây giờ những người ngồi nhà xem họ sẽ cảm thấy lo lắng tôi sẽ bị mất việc này tôi sẽ bị mất lương hưu này và bạn bị mắc kẹt với tất cả những cái thứ suy nghĩ đó hầu hết mọi người đều biết mà khi bạn có biết khi tôi ra mắt cái cuốn cha giàu cha nghèo cách đây 20 năm không những cái phương tiện truyền thông chính thống lúc đó họ rất là giận dữ với tôi họ bảo là cha giàu cha nghèo không biết nói về cái điều gì không ông nói về người giàu không làm việc vì tiền ông nói những người tiết kiệm là thất bại ông nói nhà không phải là tài sản họ không thích những cái điều đó tôi bị phản đối tôi bị chỉ trích rất nhiều nhưng mà tôi biết từ trước tôi biết từ những năm 83 rồi nhưng mà không học được ở trong trường mà học từ cha giàu của tôi còn người cha nghèo của tôi á thì cái bằng PhD bạn biết vấn đề với cái bằng đấy là gì không những người đó họ trốn sau cái mảnh giấy gọi là bằng tốt nghiệp á